Chào anh em, thì hôm nay bên đại lý các bà bịp với tôi giới thiệu bác tàng hình không tang không chân sạc Anh em kiểm chứng luôn cùng tôi này LED như tivi như ban ngày luôn anh em nha, rất là chuẩn chỉ anh em này Đồ đạc rất là chuẩn chỉ anh em này Có hàng này anh em đánh cực kỳ cơ động, hiệu quả chính xác ba đen này anh em này, anh em nhìn thấy không? Rất là rõ này Không cần phải xoay bát, xoay đĩa gì cả anh em nha, rất là chuẩn chỉ luôn này Như tivi luôn Đồ đạc rất chuẩn chỉ để cho anh em chơi, anh em vào bờ này Sấp đôi này, hai trắng hai đen anh em nhìn này anh em thấy không rất là chuẩn chỉ anh em nhá anh em sóc anh em nhìn không thể sai được đặt bát xuống là máy tự động báo kết nối trực tiếp về màn hình luôn anh em thấy không rất là chuẩn này đồ đạc không thể sai được này rất là chuẩn chỉ luôn này tôi sóc luôn này ba trắng anh em này em nhìn thấy không như tivi ban ngày luôn Bây tôi kiểm chứng luôn bằng con bài anh em nhìn này úp vào bát xuống này thì anh nhìn thấy con à, như ban ngày luôn anh em này à, rồi lên úp xuống này bắt rất là nhanh rất là hiệu quả anh em nhé đấy cầm này anh em nhìn thấy không rất là chuẩn chỉ luôn như tivi 42 inch luôn anh em thấy không đấy không chơi anh em lại sạc vào này đấy thì xin chào anh em hôm nay đại lý cờ bạc bịp nhà tôi giới thiệu với anh em một mẫu sản phẩm mới nhất dành cho bộ môn sóc đĩa bịp hàng này rất đẳng cấp rất là cơ động anh em nhá anh em chơi an toàn vào bò kín đáo bảo mật anh em có cái đồ chơi luôn luôn giành chiến thắng luôn thì trên màn hình anh em nhìn cũng rất là rõ đó là cái, các cái thiết bị bát tàng hình không tang không chân sạc tất cả các mẫu bát trên thị trường nhà tôi đều cung cấp hết bát phít bát nhựa này bát xứ long phương bát hải dương bát trắng khách sạn nhà hàng tất cả các mẫu bát nhà tôi đều cung cấp hết anh em đặt mẫu gì alo trực tiếp lên số điện thoại 09843148 hay các mẫu bát lạ ở vùng miền địa phương lạ anh em cứ chụp hình gửi cho tôi tôi sẽ làm theo đúng yêu cầu của anh em bát ở thị trường nó như thế nào thì bát tàng hình không tang không chân sạc nhà tôi nó y chang như vậy thì bát thì có một số loại mẫu bát cơ bản như sau đây đầu tiên đó là bát tự động anh em nhá đặt xuống úp bát xuống là bát luôn thứ hai đó là bát wifi kết nối trực tiếp về các mẫu điện thoại iphone của anh em hoặc samsung oppo anh em dùng và các loại bát thứ ba bát thứ ba bát thứ ba trên thị trường cũng là rất nhiều anh em ưa chuộng và anh em sử dụng đó là cái bát khiển anh em nhá tức là khi anh em khi anh em úp bát soi sóc bát anh em muốn bắt đầu muốn soi anh em bấm khiển một phát thì là cái camera nó sẽ mở ra đấy cái dòng bát đấy rất là tối ưu pin thì khi bấm khiển thì nó mới mở cam thì pin nó cũng tiết kiệm hơn rất là nhiều đấy, các dòng bát bây giờ đã cải tiến rất là nhiều anh em biết rồi thời gian trước ra những cái loại dòng bát như là đơn giản nhất cái dòng bát ngày xưa đó là bát thành bát cạnh thì cái thành nó bao giờ nó dày hơn anh em nhá hay sau một thời gian nữa lại ra cái dòng bát đít bát đít thì soi đen xì và thứ hai nó lại phải có cái lỗ lỗ chân kim lỗ chân kim thì khi anh em không được cầm cái thì khi anh em không cầm cái người ta cầm cái người ta sóc khi cái khoảng cách người ta rất là gần nhìn mắt vào cam vào cái đít bát này người ta nhìn rất lộ ra hai cái đít bát hai cái châm kim để sạc thành ra anh em đi chơi rất là nhìn nhằng luôn luôn anh em giành cái thế thua anh em luồn được đồ vào rồi nhưng mà người ta nhìn cái bát nó quá là lộ liễu anh em đi chơi không bao giờ chiến thắng thì không ngừng cải tiến không ngừng đi lên dòng bát này đến thời điểm hiện tại nó là dòng bát đẳng cấp nhất thứ nhất nó là không chân sạc nha sạc là sạc từ anh em này sạc là sạc từ này đấy rất là mịn màng chuẩn chỉ luôn đấy một chín một mười luôn anh em không đi chơi anh em hết pin em sạc sạc hơn một tiếng lâu đời và anh em chơi được năm sáu tiếng em nhá cái thời gian chơi rất là dài ngày trước anh em biết rồi chơi sạc lại còn nóng đít xong chơi chỉ sạc bốn năm tiếng anh em kéo chỉ chơi được khoảng 1 đến 2 tiếng nó hết pin nóng đít rất là hạn chế anh em đi chơi luôn luôn rất là trong cái thế bị động đấy để không ngừng cải tiến không ngừng đi lên cái tính năng vượt trội nhất của bát tàng hình đầu tiên đó là không chân sạc anh em đi chơi về sạc thứ hai thời lượng pin đã rất là tăng lên rất là nhiều 4 đến 5 tiếng kéo thời gian chơi thứ ba là không lóng đít thứ tư là soi không tăng tính không tăng tích gì anh em anh em đập bát ra như tôi là thầy là thợ thì còn nhìn được ra nhưng mà anh em là người chơi những cái người con bạc già cũng không thể biết được nó là tang tích nằm chỗ nào nó chỉ đến với hạt đậu thì tôi ngụy trang bao bọc rất là kín đáo anh em hoàn toàn yên tâm soi không có camera không thấy mắt nhà tôi trong cái lòng bát này tôi luôn là nhà tôi đã trắng một cái lớp men gọi là cái men Nhật Bản khi anh em soi anh em không bao giờ nhìn thấy cái camera nó nhìn đâu mắt thường em không thấy được cái camera nó ở chỗ nào hoàn toàn kín đáo bảo mật cái đồ rất đẳng cấp anh em nha khi bát thì tôi đã trắng một cái men gì đó thì khi nó rơi nói anh nói, nói luôn với anh em không bao giờ rơi nhẹ không bao giờ bị làm sao không bao giờ bị sứt mẹ nên em hoàn toàn yên tâm đập thì nó phải vỡ thôi nhà tôi bảo tung ra thị trường nhá là có bảo hành rõ ràng cho anh em trong tất cả các trường hợp khi anh em bảo anh ơi chơi nóng đít hoặc là sạc lâu không đời hoặc là anh em bảo mắt nhìn lộ quá nhà tôi khẳng định là tôi bảo hành tất đổi mới luôn cho anh em còn cái trường hợp mà đập bát thì tôi không bảo hành cho anh em anh em nhá hoàn toàn yên tâm luôn cái thời điểm tính đến hiện tại bát là không tang không chân sạc đẳng cấp nhất anh em nha anh em đi chơi cứ đến nhà mua hàng đến nhà tôi kiểm tra kiểm chứng xem thị trường như nào cái dòng ba rất thành công soi rất là led như tivi ban ngày luôn đấy anh em biết cái thời gian trước cái dòng bệ hay là dòng thảm dòng lướt anh em đi chơi cũng rất là khó không làm chủ cuộc chơi nhưng khi cái bát là anh em tôi luôn này bát soi là không ta không chân sáng anh em nha thành cạnh trong veo đít trong veo anh em đi chơi đến nhà tôi mua hàng anh em cứ kiểm chứng luôn kể các dòng bát fit này thôi anh em này đấy trắng trong veo như ngọc trinh luôn anh em đi chơi đít không có dấu hiệu gì soi xuyên đít luôn thành cạnh rất là mỏng anh tôi luôn này đít không bao giờ tăng kích thước đấy chuẩn kích thước như anh em trên thị trường luôn anh em không chơi anh em xài anh em này hay là đây cái bát anh em nhìn này trong veo luôn anh em đến cho tôi kiểm tra không bao giờ nhìn thấy cam nên anh em hoàn toàn yên tâm về cái điều đấy đồ đạc rất chuẩn chỉ cho anh em chơi thì đi kèm với cái bát tàng hình không tang đó là cái thiết bị gì đó là cái thiết bị đó thiết bị đi kèm của nó thiết bị soi anh em nhá thì cái thiết bị soi của nó thì nhà tôi làm tất cả các loại mẫu mã đấy các dòng 63 này hay là dòng điện thoại cùi bắp khác nhau này đấy hay là các dòng iPhone 5 iPhone 6 này đấy thì cái khoảng cách bắt được nó là 20 đến 25 mét anh em nhá phòng bên cạnh sang phòng bên anh em kỹ thuật thoải mái tầng 1 tầng 2 tầng 3 đều bắt được thoải mái soi led như tivi 42 anh em anh em nhá như đêm trăng rằm luôn hai anh em chơi rừng chơi núi thì anh em chơi cho tôi cái màn khuếch này cái màn khuếch thì khoảng cách bắt được nó khoảng 50 mét anh em này rất là chuẩn chỉ anh em nhá nó khuếch sóng nó khuếch sóng này bắt xa và cái màn hình nó nó khoảng to gấp đôi so với cái màn hình soi này anh em chơi rất là kín đáo bảo mật và giá thành nó rất là phải chăng cái dòng bát nhà tôi nhà tôi đại lý lớn bát tung thị trường giá nhà tôi lấy như là bán buôn luôn cho anh em anh em sắm cho tôi một cái bát để anh em đi chơi còn anh em muốn chơi bắt khiển thì đi kèm theo một cái khiển anh em nhá là anh em khiển mở cam là anh em soi được đồ đạc rất chuẩn chỉ tôi khẳng định luôn bát soi tất cả các loại mẫu vị anh em nhá chắn đóm villa thăng long hay là vị kể cả những cái loại vị bò húc đều soi hết bìa cát tông đều soi hết đó, anh em thích đặt bát gì có mẫu bát đấy bát tự động soi này hay là bát màu bát màu soi 36 màu luôn là tôi đều soi hết đồ đạc chuẩn chỉ luôn thì để không làm mất thời gian anh em ơi tôi sẽ đi vào thực tế tôi sóc thêm đôi ba tiếng bạc để em nhìn cái độ chuẩn chỉ xem nó đúng chính xác như tôi nói không đây anh tôi sẽ để mặt quét lên trên gần camera hơn để anh em nhìn cùng tôi anh em nhìn cho nó sắc nét hơn anh em nhá rất là chuẩn chỉ vị nào cũng được bây tôi sóc luôn cho anh em biết này Đó, anh em đặt vào hay là tự động bắt rồi rất là nhanh gọn anh em là bốn đen bốn đen rất là chuẩn chỉ luôn không bao giờ sai được Đấy, đồ đạc rất chuẩn chỉ ngày xưa anh em biết nhá đánh bát hình là đánh xong lại phải soi này xoay bát này đấy xoay bát để cam nó xoay nhưng nói đến thời điểm hiện tại không cần phải xoay bát xoay biết gì anh em nhá đây không là mất thời gian anh em này sóc ngắn sóc dài sóc kiểu gì được chồng quân chồng vị vẫn báo hết anh em tôi khẳng định luôn sấp đôi này đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá chồng quân chồng vị tôi luôn này vẫn báo hết cho anh em nên em hoàn toàn yên tâm về cái dòng này nó như ban ngày cái này là người thật việc thật đồ đạc chuẩn chỉ chứ nó không có một cái dấu hiệu gì cả anh em nhá đấy pin thì chơi rất là dài không phải lo nóng đít ba trắng anh em này hai tiếng hai quân trắng chồng nhau này anh em nhìn ra đồ đạc anh em chơi cái đồ này anh em không bao thua tha được đấy luôn bát không hề khó khăn anh em nhá tôi khẳng định luôn bát nhà tôi thử tất cả các bài test nhà tôi đều qua hết đấy thử nước sôi thoải mái ngâm nước sôi thoải mái kho thoải mái anh em nhá kho thoải mái luôn anh em ạ à, kho thoải mái này bút dạ phấn rôm tô thoải mái anh em đến cho tôi cứ kiểm tra tất cả các loại bài test luôn đều qua hết anh em đun nước sôi rửa bát đoàng hoàng xong rồi úp vào giá bát đem ra vẫn xong bình thường không ở trên mắt không ở trên cam vì tại sao vì nhà tôi đã tráng một cái lớp men nhật bản anh em hoàn toàn yên tâm anh em nhá rất là kín đáo bảo mật thời điểm trước là ngày xưa là phấn rôm là chết cam người ta đến người ta soi tôi khẳng định luôn không có dấu hiệu soi phấn rôm thoải mái bút ra dạ thoải mái anh em lên tôi test thoải mái ưng anh em lấy anh em nhá tôi tiếp tục sóc cho anh em này em nhìn thấy không sấp đôi này trồng một tiếng trắng tiếng đen vào nhau này anh em thấy không? như tivi 42 inch như đêm trăng rằm đêm trăng rằm cũng không sáng bằng cái bát này soi anh em này người thật việc thật này đồ đạc chuẩn chỉ này không tăng tích ba đen này một trắng đứng quách về phía cuối này em thấy không không cần phải nhì nhàng không phải xoay bát cái hàng này khi anh em đi chơi em không cần làm cái anh em nhá tôi khẳng định luôn không cần làm cái sấp đôi anh em không cần phải làm cái không cần phải sóc cái hay không phải như nào cả ai cầm cái sóc cái được không cần phải xoay bát không cần phải kéo xa kéo gần thì cả đồ cứ sẵn mà chơi thôi anh em nhá rất là chuẩn chỉ luôn anh em nhìn này cái đồ này không chơi không có đồ cho anh em chơi anh em anh em nhìn thấy chưa đấy úp ra úp vào này anh em thấy không hơn ban ngày luôn soi hơn tivi anh em cùng tôi anh em nhìn này soi như tivi này đấy, như ban ngày luôn đẳng cấp luôn này đấy, tôi úp lên tôi soi này anh em nhớ đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em thấy không soi cả máu luôn này tôi soi luôn cái biển quảng cáo của tôi luôn anh em thấy không rất là chuẩn chỉ anh em chơi bắt tự động bắt rất nhanh rất chính xác luôn hiệu quả rất là cao cho anh em đó, anh em đặt này úp lại đặt xuống này đồ đạc anh em chơi cái đồ này anh em không bao giờ thua tha được thời lượng pin thì rất là dài canh bạc chơi bốn năm bảy sáu tiếng là ok luôn em nhá và tôi sẽ sóc thêm một vài tiếng bạc nữa để anh em biết chính xác nó làm sao rất là hiệu quả rất là cơ động chơi thì chơi sạc từ không có lỗ không gì cả anh em nhá rất là kín đáo luôn tôi khẳng định luôn này đấy đồ đạc anh em chơi thì có cái đồ này như là cái thiết bị anh em nhớ tiếng này dồn quân này dồn quân ba đen này anh em thấy không tôi khẳng định nó ba đen không còn xoay bát này dồn quân trồng vị để báo hết anh em có cái thiết bị đi chơi anh em luôn luôn kỳ nào của mật khi anh em không chơi nữa anh em sạc cho tôi này đó đỏ là sạc có những cái bát này của tôi nó là nó đã đầy sẵn rồi thì nó đang ở chế độ xanh anh em đến nhà tôi tôi hướng dẫn cụ thể cho anh em cái hàng này trẻ con chơi được anh em nha nó không khó khăn gì cả cứ soi màn như tivi luôn là anh em chơi được anh em quan tâm đến cái sản phẩm bát tàng hình không tang không chân sạc thế hệ mới nhất hiện nay thì alo trực tiếp số điện thoại 0984 3148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 bao soi bao test, bao khò lửa bao ngâm nước sôi bao nước lạnh bao thử phấn rôm nên anh em lên tôi thoải mái luôn bền đẹp chính xác chuẩn chỉ 19110 như bác thị trường anh em luôn y chang 100% thì cảm ơn anh em xem video của tôi chào anh em thì đến video tiếp theo của cái video sóc đĩa bịp đấy anh em vừa chứng kiến là cái quân vị hoàn toàn không tang này cảm biến quân vị bằng điện thoại Nokia thì cái video này thì mình làm để mình giới thiệu đến anh em cái dòng máy đánh bài đẳng cấp nhất hiện nay nó chính là dòng máy đánh bài CVK 700 của hãng CVK thì hãng CVK là chuyên về sản xuất máy đánh bài Đấy, tất cả những dòng máy đánh bài có chữ CVK là những cái dòng máy đánh bài cao cấp nhất và có giá cả khá là cao nhưng mà đổi lại là tất cả những cái phụ kiện pin hoặc máy của nó rất là khỏe và máy báo cực nhanh luôn đấy thì ngày trước nó có CVK 500, 600 là 700 thế đây là cái dòng máy đánh bài mới nhất hiện nay của hãng CVK thì khi anh em đi chơi á anh em sử dụng cái máy này đánh bài thì thắng tuyệt đối 100 trăm mình khẳng định như vậy nếu anh em luồn máy ok bởi vì máy đánh bài tốc độ là siêu nhanh được trang bị 10 camera và cái thiết kế đó là siêu mỏng này giống 100% chiếc iPhone 8 Plus của hãng Apple đấy và cái phần cứng là giống 100% và cái phần mềm bên trong cái ứng dụng bên trong là cũng giống 100% luôn đây có Safari này đấy, App Store này không ai phải biết đây là một chiếc máy đánh bài bịp được đấy nhưng ẩn chứa bên trong nó là một cái bộ phần mềm đánh bài đấy siêu thông minh đánh được tất cả các môn bài ở Việt Nam đấy ngoài Bắc phải chơi ba cây liêng sâm phẩm chắn miền Nam chơi bài cào binh sập sám binh Ấn Độ gầu hầm lâm đá và bị hữu thế đây bên trong này ẩn chứa tất cả các môn bài cái máy này thì người ta phân phối trên toàn thế giới ở nước nào chơi như nào nó đều có luật của nó hết có một số uh, bạn mua ở trên YouTube ở bên uh, người ở Mỹ và họ là hải ngoại họ có nhờ anh em họ qua thì mình mua chơi poker bên Mỹ được đấy cái máy này với cái máy này này thì khi anh em chơi cái môn gì thì mình sẽ cung cấp cho anh em mã chơi đấy anh em về anh em chơi thì bây giờ mình sẽ đánh cho anh em một cái môn bài rất là phổ thông ở ngoài Bắc đó chính là cái bộ môn liêng môn liêng là chơi rất phổ thông ngoài ngoài ở bắc Đấy. thì cái môn liêng này có rất nhiều kiểu báo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn và các bạn xem cái video này để mà xem cái bánh bài có kiểu chơi như nào đấy các bạn cố xem cái video nhá đấy thì để chơi được bộ môn bài này các bạn cần sử dụng những bộ bài mã vạch bên mình những bộ bài mã vạch này là những bộ bài đã qua xử lý nhưng mà nó giống hệt người quán không thể nhìn bằng mắt thường được chỉ có máy mới quẹt thôi Đấy, giống hệt 100% luôn không thể phát hiện được kể cả bóc bài ra không có gì bên trong cả với cái bộ bài mã vạch này cái loại bài thì bên mình có tất cả các mẫu bài đấy như như bài nhựa này đấy, hay gọi là bài nylon đấy. đấy bài kim cương này bài đức bk 2001 bài đô la đấy rất nhiều loại bài để anh em lựa chọn thì bây giờ để không làm mất thời gian được anh em mình sẽ đánh luôn cho anh em xem bây giờ mình sẽ cài cái mã số 7 là cái ngã mã chơi môn liêng báo tất cả các nhà trong cái bàn chơi đấy từ cao đến thấp Đấy, mình bắt đầu chơi này Rồi 3, 1, 2, 4 Anh em đặt xuống nó sẽ báo như vậy và anh em bốc bài, bốc bài đi Nó sẽ báo khác ngay rồi anh em chia ra này 4, 1, 3, 2 Thì ưu điểm của cái cái bộ môn chơi này mà anh em báo tất nhà thì không ai có thể hô láo được Ví dụ cái người kia 7 điểm, mình 8 điểm, mình biết nhà là đã vào điểm, mình có thể không thể hô láo với mình được Đấy là cái môn liêng ưu điểm như vậy Đây, 4 này một này đấy ờ, ba uh, này hai này đấy, máy báo là chuẩn xác 100 trăm luôn đấy tụ 4 là 8 thế tụ uh, tụ tụ ờ, một uh, này cũng 8 thế nhưng mà 8 này 8 thấp hơn điểm hơn là 8 ba cơ còn đây là 87 8 8 8 8 cơ đấy cái chất là nó báo chuẩn nhất là đẹp luôn mình sẽ tăng số người chơi lên cho bạn xem nhá Đấy, à, 5 người chơi luôn máy báo 5 người chơi luôn này thì cái máy này báo kể cả chiều cao nó cũng rất là rất là ok không gập gần chưa bình thường đấy nên nó vẫn báo này đấy đây là mình đấy. đánh cho bạn xem luôn này để cao này vẫn báo bình thường này một hai bốn ba bốn người chơi này đấy một hai bốn ba một chín điểm này môn liêng này một này tụ bốn này một một hai này hai là tám này bốn này ba này đấy rất là chuẩn ghép được như thế luôn một là chín này hai là tám này bốn này sáu này đây tụ ba là thấp nhất nào chỉ có bốn điểm thôi đấy rất là chuẩn xác và có một cái kiểu báo nữa là kiểu xả lá đây thì anh em chơi mình sẽ cài là cho anh em cái chế độ xả lá luôn này hoặc là bốc tứ mình cứ đến là mình bốc là mình nhất đó là cái chế độ mình bốc là mình nhất bắt đầu chơi này một, một là anh em bỏ một lá đi là anh em nhất đó, bỏ dưới đấy nhất luôn này liêng anh em này tám chín mười đấy anh em liêng luôn nha đây là cái chế độ là chế độ bỏ lá em nhìn chưa thì khi anh em đi chơi á anh em để ấy, nó sẽ báo về cái tai nghe siêu nhỏ nha còn nó không in ngon như thế và anh em chơi thì anh em tắt cái màn hình đi Rồi, anh em tắt cái màn hình như này đi mình sẽ đánh cho lên bốn người này đấy và anh em tắt cái màn hình như này tắt màn hình không để sáng như này nha đấy anh em tắt màn hình đi chơi như thế để anh em để trước mặt do cái diện tích cái bàn này nó hơi hẹp nên mình để ngang đây à, đấy. bỏ một cái là nhất, đấy lại 9 điểm rồi anh em nhìn chưa 4 5 10 lại 9 này hàng chuẩn chỉ 100% luôn máy báo siêu nhanh thì bây giờ mình sẽ giới thiệu thêm cái môn chơi tiếp theo là môn ba cây ba cây 36 lá ở ờ, ngoài bắc, bắc là hay chơi ba cây môn ba cây ba sáu lá đây. thì mình sẽ đánh cho anh em xem chơi là anh em bỏ tây ba sáu lá là bỏ tây mình sẽ bỏ tây ra này cái môn này thì cứ mình cứ đến là mình bốc là mình nhất nếu mà ba cây thì đánh như thế là chuẩn nhất bởi vì mình biết mình ờ, điểm cao là mình đặt nhiều tiền vào bỏ ra này đây tôi hay hướng dẫn anh em chơi ba cây cái máy đánh bài CVK 700 này nha. Đây. Người ta làm à, làm xương này. Đó, đến lượt mình người ta bốc cho mình bốc này. Được chưa? Đặt ra cho mình bốc này, rồi mình cháo đi này. Đó, anh đặt lên này cái này. Máy báo một mình bỏ đi này. Bỏ một con thì sẽ tính cái chia là 1 2 3 4 5 là chia từ nhà mình bốc này. Đó, đứng cái này. Ván này là mình đánh 10 triệu tiếng này này 6 điểm thôi nhưng là chắc chắn là to nhất đấy anh em nhìn thấy chưa đây này bấp 6 điểm này nhà số 2 nó chỉ 5 điểm thôi nhà số 3 cũng vậy nhà số 4 cũng vậy đấy hơn đúng một điểm báo chuẩn xác 100 trăm luôn anh em tắt máy này bình thường đấy để máy trước mặt tiếp tục đánh em một vài ván nữa đây mình đang để xuống chế độ đánh thử cho nên là còn nếu anh anh em mua hàng thì mình sẽ mua trực tiếp luôn vào cái máy này anh em chơi hoài luôn ba bỏ ba lá lên anh em nhớt này bỏ ba lá này một này hai ba này Đấy, thích chính như vậy này nhớt này tám điểm này đấy muốn ba cây anh em tám điểm rồi những nhà này, nhà này bảy này nhà này năm này một chín năm này nhà này bốn này đấy, anh em thấy chưa đây là cái môn ba cây anh em cứ bốc đến lượt anh em bốc cái là anh em cứ đánh to có bao tiền trong tay đặt tất xuống đấy đấy môn ba cây và tiếp theo thì mình giới thiệu với một cái môn bài ở trong miền Nam đó là cái môn bài cào máy này đánh tất cả các môn bài ở Việt Nam luôn nha mình sẽ giới thiệu luôn vừa Bắc rồi về mình sẽ giới thiệu sang miền Nam luôn à, miền Nam thì bài bài cao thì đánh theo cái kiểu là đánh tất bộ và tính điểm chín ăn 10 nhịp rồi vứt là báo này bốn đấy mày báo bốn là tụ bốn lớn nhất chia ra bốn người chơi đây bài cào miền Nam này đấy chín điểm này đấy anh em nhìn thấy chuẩn xác chưa đấy thì anh em đi chơi á mà anh em không để cái máy này ra ngoài nó nghi rồi thì anh em có thể chuyển sang để cái máy này thay vào cái máy này kết nối vào cái máy điện thoại Nokia lên trắng này đấy thì bây giờ mình sẽ kết nối cho anh em xem này mình đánh một bài cào kết nối này kết nối xong ảnh không rơi chỉ thao tác rất đơn giản thôi chỉ 30 giây là xong đây bật lên bắt đầu chơi đấy như vậy là đã kết nối xong vào cái máy điện thoại Nokia này còn cái máy này không liên quan để đâu mà, mình để ở trên này luôn này để cho nó soi bài đây để cho nó soi bài này một tụ một lớn nhất bảo siêu nhanh luôn đấy tụ một tám điểm rồi em nhìn này tám này đấy thấy chưa nhìn thấy chưa tám này đây tám này đấy thì môn bài cào này anh em biết luật rồi hai nhà trùng điểm nhau thì biết như nào rồi nhá đánh thêm cho em tí nữa nha ba đấy em nhìn này chuẩn đét đẹp luôn đấy ba tây luôn đấy thì ngoài cái máy Nokia này nhá anh em còn có thể là kết nối vào những cái vòng tay vòng tay hay là điện thoại à, cái hộp quẹt này, máy nửa này ví ví các vạch thì em cũng để như này trước mặt này đấy là nó soi vào bài đấy thì à, đây là một video tổng hợp thì ờ, những cái video tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho em tất cả những môn chơi cờ biệt nữa anh em cố xem video tiếp theo cảm ơn anh em đã đăng ký kênh cho mình và cảm ơn anh em xem video